thì hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em cái bản H nha cái bản H là bản của ờ, Bồ Đào Nha và và Hàn Quốc thì trận này diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 2 tháng 12 thì anh em cũng thấy cái trên cái bảng xếp hạng á, Bồ Đào Nha đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng dù trận này Bồ Đào Nha có thắng hay thua Bồ Đào Nha cũng nắm chắc cái vé đi vào vòng trong rồi anh em thì anh em thấy hiện tại Bồ Đào Nha thì hiện tại Bồ Đào Nha đang đứng vị trí đầu bảng với có 6 điểm nha anh em sau hai vòng đấu thì trong khi đó Ghana mới chỉ có 3 điểm sau hai vòng đấu thôi còn Hàn Quốc và Uruguay thì chỉ có một điểm đang đứng vị trí cuối bảng thì trận này Bồ Đào Nha gặp Hàn Quốc thì cho dù Bồ Đào Nha có thua Hàn Quốc đi nữa Bồ Đào Nha cũng vẫn giữ được cái vé đi tiếp vào vòng trong nha anh em thì trận này Ghana và Uruguay cũng như gặp nhau diễn ra vào chung giờ luôn nha anh em thì trận này Bồ Đào Nha gặp Hàn Quốc thì nói lại cái ờ, lịch sử vào năm 2002 thì nghe nói năm đó Hàn Quốc có dàn ship tỷ số nha anh em và để cho Bồ Đào Nha đi ra về thì năm nay Bồ Đào Nha sẽ trả thù cho dù quyết cái trận này Bồ Đào Nha đang có vé đi tiếp rồi mà Bồ Đào Nha cũng sẽ cho Hàn Quốc về nước luôn anh em thì anh em thấy trong cái lịch sử mà gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy rồi hai đội gần nhất thì Ghana để thua để à, Hàn Quốc để thua Ghana với tỷ số 3-2 Hiện trận đó anh em xem rất là hấp dẫn hai đội tấn công rất là nảy lửa thì phía Bồ Đào Nha vô đầu mùa giải tới giờ Bồ Đào Nha đã thắng hai trận rồi nè thắng Ghana với tỷ số 3-2 và thắng Uruguay với tỷ số 2-0 còn trong lịch sử đối đầu thì cái lịch sử này 2002 thì um, cái trận này thì mình cũng đã mới vừa nói với anh em rồi cái trận này là do Hàn Quốc sắp xếp trọng tài nha anh em thì năm đó lên báo luôn mà anh em thì năm nay sẽ uh, sự đối đầu của Hàn Quốc và Bồ Đào Nha lại và sẽ sự trả thù của Bồ Đào Nha nha anh em còn cái đội hình dự kiến thì anh em cũng thấy đội hình dự kiến à, bên phía Hàn Quốc chơi với sơ đồ 4231 còn bên phía Bồ Đào Nha chơi với sơ đồ 4312 thì cái bảng này anh em cũng liệu thấy Hàn Quốc có sẽ có cái ờ, cơ hội đi tiếp nha anh em cơ hội đi tiếp nếu mà trận này Hàn Quốc có thể thắng được Bồ Đào Nha và Uruguay thắng Ghana mà Hàn Quốc phải thắng Bồ Đào Nha với tỷ số là phải cách biệt cao hơn Uruguay thắng Ghana thì Hàn Quốc mới có cái vé được đi tiếp vào vòng trong anh em thì cái chuyện này Hàn Quốc ừ, muốn thắng Bồ Đào Nha thì cũng rất là khó cho Hàn Quốc nha thì bởi vậy cái trận này đang là ờ, sự sanh tử của Hàn Quốc nha nè thì Ghana đang nắm chắc trong tay mình cái bé đi tiếp rồi, cho gặp Uruguay còn đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Bồ Đào Nha chấp 0,75 và tài xỉu 2,5 thì cái trận này anh em cứ đá tài cho mình đá tài và anh em nằm bộ luôn nha anh em anh em đá tài và anh em nằm bộ thị trận này anh em nằm bầu á, thì chắc ăn anh em sẽ có cái cơ hội thắng rồi với tỷ số 1-0 hơn trận này mình sẽ nghiêng bầu đầu nha ăn 1-0 1-2-1 nha anh em còn cái tỷ lệ mà kèo góc á đây mình cho anh em xem cái tỷ lệ kèo góc thì hiện tại anh em cũng thấy cái đây là cái bảng kèo thực tế cho anh em xem nha thì hiện tại Bồ Đào Nha đang chấp với tỷ lệ là 0,75 và có cái kèo cho anh em lựa nữa thì đây rất là nhiều kèo cho anh em lựa để anh em đánh luôn nha thì có bồ đào nha chấp 0,5 ăn 83 thì anh em có thể lựa kèo này anh em đánh tỷ lệ anh em ăn cao hơn anh em ăn nhiều hơn giống như bồ đào nha ăn không thì anh em ăn đủ anh em ăn tám mấy còn đây anh em ăn đủ nhưng mà bồ đào nha ăn không thì anh em ăn chỉ được có nửa thôi nửa kèo thôi còn tài xỉu hai trái rưỡi á, thì mình khuyên anh em nên nằm cái mã tại luôn nha anh em thì trận này mình dự đoán sẽ là tỷ số là rất là cao nha anh em thì trận rồi Hàn Quốc đang bung mình hết sức Hàn Quốc đá rất là hay trong trận rồi luôn anh em mà tiếc cho Hàn Quốc là bị thua tiếp với tỷ số 3-2 thì hiệp 1 anh em có thể bên nằm vào mã tài nha thì còn đây đây là cái bảng tỷ số nha anh em đây là cái bảng tỷ số thì rất là nhiều cái tỷ số cho anh em lựa chọn mình chọn cái mình vào cái mã tỷ số là 32 cho bò Đầu Nha nha anh em và anh em có thể ăn được 25.20 là anh em đặt 1 triệu anh em có thể ăn được 25 triệu 200 ngàn nha anh em thì anh em đây anh em có thể lựa vào bất kỳ cái mã tỷ số nào anh em vào nếu mà anh em thấy tỷ lệ chắc ăn còn đây là cái kèo gốc thì bầu Đào Nha chấp tới 1,5 góc và tài xỉu góc là 9 thì trận rồi Hàn Quốc đụng Ghana thì đá tới 16 17 qua góc luôn anh em thì trận này mình phiên anh em nên nằm cái mã tài góc thì trận này là cái trận sinh tử của Hàn Quốc Hàn Quốc phải biết lấy một bàn thắng để có cơ hội đi tiếp vào vòng trong nha anh em thì anh em cứ nằm mã tài góc hiệp 1 cho mình tài góc full trận đây hai cái mã kèo này anh em nằm cho mình nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em ở trận bồ đầu nha và hàn quốc thì anh em nào mà lại trùng máu với mình muốn chơi cùng mình cứ liên hệ qua zalo cho mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký cái trang để anh em vào nhóm chơi cùng những anh em trong nhóm thì mình không có khuyến khích những anh em nào mà vô chơi giống như anh em nào mà mình hướng dẫn đăng ký trang xong chỉ nạp vô 100 200 ngàn thì nhiệt tiền đó anh em có thể để đi uống cà phê và anh em ăn sáng được nghĩ sau World Cup mà anh em giải bóng đá lớn mà anh em vào anh em chơi 100 200 ngàn thì anh em chơi làm gì đó là mình phiên anh em nên để uống cà phê anh em vào giống ít nhất cũng là 500 đến một củ đúng không anh em để anh em cố quýnh được nhiều mã kèo anh em vào 500 thì mất cược ít nhất của nó là cũng chỉ đã 100 ngàn rồi anh em vào anh em đánh cây anh em thua à cái đó mình không khuyến khích anh em vào anh em đăng ký nha anh em vào ít nhất cũng phải có 500 hoặc một củ anh em vào anh em chơi mới có cơ hội cho anh em gỡ anh em thắng chứ vào trận đầu anh em thua cái anh em nghỉ đánh à thì đó cái đó là cái quan trọng nha anh em còn anh em nào mà cùng chí hướng với mình á, chơi những mã kèo này cùng mình á, thì có kèo thẻ nữa anh em kèo thẻ thì kèo thẻ hiện tại chưa có lên cho tất cả anh em thì anh em nào muốn chơi những mã kèo này anh em cứ liên hệ thẳng qua zalo cho mình là 0937318970 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa